Rồi ờ, chào mấy anh em buổi chiều nhá à, Anh em đóng cho mình quả like mà Mấy hôm nay uh, bên fanpage nó bị đánh bản quyền uh, vớ vẩn ra mức tương tác uh, anh em ạ Anh em đóng cái tôi quả like đi Đóng quả like đi Yêu thương Yêu thương nhiều Nha đóng quả like nha Tôi mà sẽ gọi là Tôi sẽ gọi là truyền những cái bí kíp mà mà mà những cái kinh nghiệm mà chỉ có tôi mới có thôi, chỉ có ở đây mới có thôi nha Yeah những kinh nghiệm mà gắn tim nè những cái kinh nghiệm mà lực kèo hay là bắt sờ đo chỉ có ở đây có thôi nhá những cái bí kiếp này là không phải sai bằng tiền mới mua được đâu không phải đơn giản là cứ thích là ôi ăn đây bán cho em không ở đây không có bán anh em nhá không phải xài tiền mới mua được những cái bí kiếp này đâu mà phải mua rất là nhiều tiền <laughs> ok sao đi Ui, xạo gì em ơi Thế mấy ông này không biết rồi Thế, thế là lại non Mấy ông này non Ở đây có những cái bí kiếp mà gọi là chỉ ở đây mới có thôi nhá Sao Mày đánh Mày đánh là em thấy giờ Thấy giờ cái bí kiếp mà KS mạng đâu đâu phải học là được đâu mọi người Anh em tưởng em KS mạng là thích là là là KS à phải học KS phải học anh em nhá KS phải học nó phải đơn giản đánh đánh đánh đánh tới đánh tới đánh đánh tới KS cũng phải học oh, rồi yeah. được rồi Ủa? thằng này này này chơi game ảo thế nhỉ hơi to à? hơi khác một tí thật ra không khác nào nổi ok ok ok ok ok <laughs> ra đây giết này mong ơi alo trời game này khéo thế nhở OI 8 em thì à, nó ban thêm cái điều luật là là là solo cao thủ đổ lên là hay rồi nó phải làm cho mới em ông game mới em ông mình thấy uh, tầm cao thủ solo là hay ấy chứ nó làm cái này hay ấy chứ chứ mấy ông mấy ông kiểu mấy ông chưa chơi mong không biết tầm mà cao thủ á tụi nó kiểu nó cày thuê mà đua hai thằng lên thách đấu dễ lắm rất là dễ oh, yeah. Năm nghỉ đi hai thằng mà thách đấu nó cày thuê cao thủ số tây của a hiếu đây nhé thì cái tỷ lệ sáu không một hai ba bốn năm sáu bảy 999 MB banh. Cái tỷ lệ win của nó là đâu đó khoảng tầm 60% này. 60% mà năm và chưa kể là trong team mà còn ba thằng kia nó về thuê hay là chính nó cao dễ win lắm Tư nhá, bình tĩnh nhá Hay Thằng này flat rồi Tập tập tập tập trung cảnh à, anh em ơi À, mày ghê, mày ghê, mày tăng cơ, mày ghê Mày tăng cơ, mày ghê, mày ngầu ai à, ai à, ai à, ai à, ghê Chơi luôn thằng này Mày ghê Mày ghê thiệt Mày ghê Trúng chưa Đây rồi Winner, winner, winner đấy Đâu có xem đâu ông ơi Em qua game nào chống mafia rồi mấy ông KS thôi tẻ này sao không sao gánh được mà cô em cô em Quên nè baron có đâu mà pin ơi đánh được á em đánh được á em không, không có thằng trích đâu đánh được á đánh được á đánh được á đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi đâu rồi Mày chầu quá Oh yeah Đây đây đây đánh đánh đánh đánh đi ông ơi Anh chào em đi ạ à, em là Hưng Nông Dân ạ à, Hưng Tuyên Quang A à nhé Hưng Nông Dân à <laughs> Hưng Tuyên Quang à Anh chào em nha em ơi cảm ơn em nhiều Cạnh anh cạnh anh cạnh mấy ông này cái Ây da Sao team mình thấy Thua thua thua sao anh em nhỉ 24 41 mà thấy tim yếu quá đi, ăn đi, đa mạnh lên Đa mạnh lên cho em Rồi, làm luôn okay. Mẹ, thế mà đâu giết mình được ngay thiệt Mất mẹ 10 số của tôi Bố mi củ à, trời ơi Bố mi củ mấy tháng lương của người ta đấy trời ơi trời không không có solo cảm ơn uh, trọng văn nha ờ, bạn ơi ờ, cảm ơn bạn nhiều À! chết chưa. mình tính giết xong mình đồng hồ mấy ông ạ Giết xong đồng hồ nó chạy Nhưng mà giết nó không được Nó bị uh, Nó bị hớ quá Máu nè Máu nè Rồi win anh em này Không giết được en em em ơi en en en en en được mình chơi game để win mà chơi game để win mà ok Ô, anh cảm ơn Thắng nhé Thắng ơi Lần đầu xem stream anh Cảm ơn em nhiều, cảm ơn em nhiều Mà lần đầu xem mình chiến ấy